chào dạ thầy ạ. Ừ, xin chào tất cả các anh chị à, có mặt trong phòng Zoom buổi sáng hôm nay. À, em xin từ giới thiệu em là Dương Hoa, hiện nay 51 à, tuổi và đang làm việc ở tại thành phố Vĩnh Nghệ An. vào mùa được mà em cũng nhận được rất rất rất nhiều cái giá trị em ở trong này vào buổi sáng hôm nay. Thì à, như chị chị Hướng vừa chia sẻ đấy, thì là em có một nỗi sợ, nỗi sợ thứ nhất là mình nói trước đám đông và nói thì không được lưu loát đấy thì là sáng hôm nay thì cùng đã thầy cũng đã đã, đã, đã nói quá thì em cũng thấy là cái nỗi sợ của em nó cũng giảm được khoảng 50 <laughs> phần trăm rồi rồi à, cái thứ hai là em đang đi tìm kiếm một cái công nghệ để à, để làm kiếm tiền thu nhập thì sáng hôm nay em đã giải quyết quyết được bốn cái vấn đề cái nỗi sợ của em và cái cái mà cái cái mà em đang tìm kiếm thì à, rất là rất là hạnh phúc và vui mừng được hôm nay em được đón được cái chương trình của thầy và tiếp theo em sẽ đăng ký học à, lớp của thầy đó thầy à, rất là nhờ thầy ủng hộ em và tất cả mọi người hỗ trợ em và để em đạt được cái ý nguyện của em à, xin cảm ơn các anh chị đã lắng nghe em cảm ơn thầy cảm ơn tất cả mọi người ạ